Xin chào tất cả anh em ba miền Bắc Trung Nam đang xem cái video của tôi ngày hôm nay Thì để đến video ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu anh em những công nghệ đồ bịp hiện đại trong cái bộ môn chơi bầu cua và cái bộ môn chơi tài xỉu hiện đại nhất của công ty chúng tôi để nói về những sản phẩm đồ bịp đánh bầu cua và cái đồ bịp đánh tài xỉu của công ty chúng tôi đã ra mắt và giới thiệu trên thị trường trong cái thời gian vừa qua thì không thể kể đến những cái bộ hột báo dung tài xỉu nắp camera tàng hình tài xỉu nắp âm dương đĩa khiển bộ hột nặng tài bộ hột nặng xỉu bộ hột bão và những cái bộ hột bầu cua báo dung hoặc những đĩa khiển bầu cua hoặc những nắp camera bầu cua đấy thì để tiếp nối những thành công trên những dòng sản phẩm đồ bịp công nghệ hiện đại nhất của công ty chúng tôi thì để đến video ngày mai tôi sẽ giới thiệu anh em hai công nghệ đồ bịp về đánh bầu cua và cái công nghệ đồ bịp về đánh tài xỉu thì tôi đảm bảo anh em với hai công nghệ qua mặt mọi sân chơi thời thợ này anh em mình đến sân chơi anh em sẽ giành trở thành người chiến thắng và cái ưu điểm của nó ấy, là mình đến sân chơi sòng sới mình không cần phải luôn bất cứ cái đồ đạc vào sân chơi mình mới đánh bịp được mà khi anh em ra về anh em mình không ai bị nghi ngờ hay phát hiện gì là anh em sử dụng sản phẩm đồ bịp hiện đại như vậy và cái ưu điểm tiếp theo là nó phải cơ động có thể đánh trên mọi sòng bầu cua và cái mọi sòng tài xỉu ở đâu có sòng bầu cua và cái ở đâu có sòng tài xỉu anh em chỉ mang một duy nhất một cái chiếc máy nghe đến sân chơi là anh em mình có thể đánh bình được và hai dòng sản phẩm đồ bịp hôm nay tôi muốn giới thiệu anh em có tên gọi là máy nghe hột chơi bầu cua và cái máy nghe hột chơi tài xỉu đây là cái máy nghe hột chơi bầu cua này và đây là cái máy nghe hột chơi tài xỉu đấy và công ty chúng tôi đang ngụy trang trực tiếp những chiếc chiếc điện thoại trắng đen này để khi mình đánh không bị nghi ngờ hay phát hiện gì nhá thì tôi sẽ test luôn về cái sản phẩm đồ bịp đánh tài xỉu và sau đó tôi sẽ test về sản phẩm đồ bịp đánh bầu cua để anh em mình thấy cách chơi cách sử dụng rất dễ dàng người mới chơi hoặc người chơi lâu rồi đều có thể va vấp và sử dụng sản phẩm đồ bịp này một cách thành thạo nhất em nhá đấy thì đến video ngày hôm nay tôi đã chuẩn bị sẵn qua những cái đĩa cái nắp và quân hộp để quay video cho anh em thì chứng minh là đồ quay video là đồ xanh chín đồ chợ thì tôi sẽ thả những quân hộp này vào cái cốc nước muối rất là mặn thì những quân hộp nào nổi thì đó sẽ là những quân hộp chợ còn hộp nào chìm thì đó là những con hộp bịt em không nên chơi không nên sử dụng nhá rồi sẽ lấy cũng nhiên ba hộp để quay video cho anh em nói về độ chuẩn xác của cái máy nghe này thì sau đây tôi sẽ phân tích cho anh em mình nắm bắt thêm mình hiểu rõ thêm em nhé lau khô tôi sẽ lau khô cái bộ quân hột đi này lau khô quân hột đi thì em trên màn hình đây là cái thanh nâm châm rất là mạnh nhá đấy thanh nâm châm này nếu thử qua đồ bịt nó hít chặt hơn đồ thường đồ chọn nó không hít không hít tí nào nhá những cái nắp này đấy là ok luôn và cái bước cuối cùng là sẽ soi đèn qua chiếc điện thoại để anh em an tâm thêm là đồ quay video của công ty chúng tôi là hoàn toàn tôi sử đồ chọn đồ xanh chín hoàn toàn xoay xuyên luôn nhá đấy một hột này hai hột này và ba hột này thì các bước thử hột thử nắp thử đĩa xong sau đây về cách thức sử dụng nó tôi nó sẽ cũng nói thêm về sơ qua cái máy nghe hột tài xỉu này thì mình đến sân chơi sòng sới mình bật máy khởi động một đến ba tay đánh đầu tiên máy nó sẽ ở để chế độ phân tích để nó nghe tiếng của quân hột tài xỉu khi nó rơi xuống đĩa và tôi nói thêm là cái máy nghe này nó có thể nghe tất cả chất liệu các quân hột tài xỉu ví dụ như quân hột bằng gỗ quân hột bằng nhựa quân hột bằng kim loại khi hột bịp cũng được hột báo dung hột nặng tài hột nặng xỉu hột bảo đấy cứ làm sao cái khi quân hột nào nhà cái người ta xuống phát ra cái tiếng kêu khi nó rơi xuống đĩa máy nó sẽ nghe phân tích và sẽ bao dung như biết có tài hay có xỉu để anh đánh nhá ấy thì một đến ba tay đánh đầu tiên máy nó sẽ ở ở để ở chế độ phân tích từ tiếng thứ tư đi sau khi nó đã phân tích và nghe rồi nó sẽ chuyển sang chế độ bao dung để báo cho em biết có tài hay có xỉu để đánh à, độ chuẩn xác của cái máy nghe hoặc tài xỉu này đạt chuẩn xác là 90 phần trăm những tiếng nào không dung hoặc là dung chập tròn thì mình không đánh vì những tiếng đó máy chưa nghe chưa phân tích được bằng thực tế sau đây tôi sẽ đánh cho anh em qua một vài tay đánh dưới thức tôi sẽ làm tay em tay con và tôi xin nhắc lại là cái sản phẩm máy nghe một tài xỉu này rất thích hợp cho em đánh làm tay em tay con và có thể đánh trên mọi sân chơi sòng sới được em tôi bật máy khởi động một đến ba tay đánh đầu tiên thì máy nó sẽ ở để chế độ phân tích anh chỉ cần sóc xong để một đến 3 giây để máy nó phân tích thôi tôi mở anh em xem tiếng đầu này tài này tiếng thứ hai này xỉu à, xin lỗi nhá tiếng thứ hai mở này tài tiếp này tiếng thứ ba này tài tiếp này đấy thì sau khi đã ba tiếng xong máy nó sẽ chuyển sang chế độ báo dung để báo trực tiếp là có tài có xỉu qua chiếc máy nghe này thì sau đây tiếng thứ tư đó tôi sẽ sắp luôn cho anh em vì tiếng này nó chuyển sang chế độ báo dung rồi tôi sẽ sắp loạn lên luôn nhé ở như tiếng này máy báo tôi biết là có xỉu mở lắp tiếng này là có xỉu này có xỉu em nhá bốn bốn một chín điểm xỉu rất là chuẩn xác kết tiếp cho anh em này như tiếng tiếp theo này máy nghe hột bầu cua nghe à, nghe, máy nghe hột chơi tài xỉu nghe và báo tôi biết là có, có tài nhá mà lắc tiếng này là có tài này có tài nhá 336 12 điểm tài tiếp tiếp cho anh em này như tiếng tiếp theo này máy nghe tài xỉu báo tôi biết là có xỉu nhá chắc chắn anh em là có xỉu này mở này có xỉu em nhá 116 Đấy, 8 điểm xỉu test tiếp cho một vài tay đánh nữa này như tiếng tiếp theo này thì máy báo tôi biết là có tài nhá bán nhà bán cửa đi anh tài cái này này có tài em nhá 661 13 điểm tài Đấy, test tiếp cho em tiếng nữa em nhá Đấy, như tiếng này thì máy nghe nghe phân tích thì chưa báo dung thì những tiếng này là chưa chưa nghe chưa phân tích được nên mình không đánh nhé tôi mở anh em xem tiếng cuối cùng này ấy tài nhá ấy tôi tắt máy đi và sau đây tôi sẽ test với sản phẩm đồ bịt là máy nghe hột bầu cua đấy thì cách thức sử dụng của máy nghe hột chơi tài xỉu thì anh em đã thấy được độ chuẩn xác của nó rồi rất là đơn giản luôn thì đây là cái máy nghe hột đánh bầu cua này thì nguyên lý hoạt động cái máy nghe hột bầu cua này rất là đơn giản thôi mình chỉ đến sân chơi sòng sới mình bật máy khởi động cũng giống như cái máy nghe tài xỉu cái máy nghe bầu cua này mình bật máy khởi động để một vài ba tay đánh đầu tiên máy nó sẽ ở chế độ phân tích để nó nghe cái tiếng quân hột bầu cua khi nó rơi xuống đĩa vì mỗi mặt của một hột bầu cua tùy từng bộ ấy nó sẽ có nhịp nặng nhẹ khác nhau khi nó rơi xuống đĩa và nó sẽ tạo ra những cái âm thanh khác lạ vì mình nghe tai thường không thể nào nghe được nhưng với cái máy nghe hột bầu cua này đã được gắn chip xử lý nghe tất cả chất liệu các con hột bầu cua hoặc quân hột bằng nhựa quân hột bằng giấy quân hột bằng xốp hoặc kim loại bất cứ con hột nào khi nó tạo âm thanh nó sướng đĩa máy nó sẽ mất một vài ba tay đánh đầu để nó phân tích thôi sau khi đã phân tích rồi nó sẽ chuyển sang chế độ báo dung và sẽ báo trực tiếp là biết có con gì để mình đánh tôi sẽ test luôn cho anh em thì đến video này tôi đã chuẩn bị cái bát cái đĩa và những con hột để quay video tôi sẽ lấy ngẫu nhiên ba hột để quay video cho anh em xem em nhé đây ba hột rồi thì đây là cái thanh nâm châm này đây là cái thanh nam châm này thanh nam châm này thì hít rất là mạnh luôn nếu thử qua đồ là đồ vịt nó hít mạnh nhé. đồ thường đồ chọi không thể nào hít được quay video xong trên cái những bộ quân hộp này tôi sẽ bóc nát cái quân hộp này ra để chứng minh là đồ quay video là đồ chọn đồ xanh chín Đấy, cái bát này thử luôn cho anh em này hoàn toàn không hít tí nào luôn đấy thì các bước thử hộp đã xong sau cái cách thức sử dụng cái máy nghe này thì tôi đã nói qua anh em rồi để anh em nắm bắt rồi và cái độ chuẩn xác của cái máy nghe hột bầu cua này đạt độ chuẩn xác là 90 phần trăm em tôi bật máy này tôi đánh luôn anh em một đến ba cái đánh đầu tiên thì máy nó sẽ để ở chế độ phân tích Đấy, nên nó chưa báo dung được anh em xem nhé bầu cua cá ấy như tiếng thứ hai này mở cho anh em xem này hai nai và một gà tiếng thứ ba này mở này bầu cua cá đấy từ tiếng thứ tư đi máy sẽ chuyển sang chế độ bao dung rồi sẽ báo trực tiếp cho mình biết có con gì tôi sẽ để con này ra đây để nó là con gì tôi sẽ báo cho em biết sắp loạn luôn luôn nhá như tiếng đầu tiên này máy báo tôi biết là có chai bầu nhá đây chai bầu đây chắc chắn là có chai bầu này mở bát này có bầu nhá một bầu một cá một gà rất là chuẩn xác kết tiếp cho anh em này tiếng tiếp theo này máy nghe hột bầu cua báo tôi biết là có con cá đây mở bát là có con cá này đây mở bát cái này có con cá này có cá em nhá hai cá và một chơi bầu đấy, đánh một được hai đấy, những tiếng nào mình đánh một mình được hai được ba thì mình nhân tiền hai nhân tiền ba rất là thích luôn sóc mạng luôn này tiếng tiếp theo này máy nghe báo tôi biết là có chơi bầu đây chắc chắn anh em có chơi bầu này mở này có bầu nhá hai bầu và một tôm rất là chuẩn xác tiếp tiếp cho anh em này đấy tiếng này thì máy nghe nghe vào không báo không báo thì những tiếng không báo là máy nó chưa nghe được nhưng mình không đánh em nhá mở cho anh em này tôm bầu cái đấy tôi sóc loạn luôn vừa tôi sóc loạn làm sao tôi sóc nhẹ một cái như thế này máy nghèo bầu cua báo tôi biết là có con gà Đấy, 100 trăm có con gà này mở bát cái này là có con gà này có gà nhé một gà một cua một cá rất là chuẩn xác tôi tắt cái máy nghe đi đấy thì như đầu video nói là kiểm chứng và chứng minh là đồ quay video là đồ chợ đấy tôi sẽ bóc nát cái quần hột này ra đấy cách thức sử dụng của hai cái sản phẩm máy nghe hột chơi tài xỉu và cái máy nghe hột chơi bầu cua này thì rất là đơn giản thôi anh em nhé người mới chơi người mới va vấp hoặc người chơi nâu về hai cái đồ đánh bầu cua với đồ đánh tài xỉu này đều có thể va vấp và sử dụng một cách thành thạo hai sản phẩm đồ bịp này ba con hộp tôi đã bóc nát rồi em nhìn chưa hoàn toàn là hộp bình thường luôn đấy thì cái máy nghe này thì em đã thấy cái độ chuẩn xác của nó rồi và nó có thể nghe tất cả chất liệu con hộp hộp trợ hay hột bịp nó đều nghe được nhá